Anh à, em có chuyện muốn nói Em nghĩ thời gian qua đã quá đủ cho chúng ta Em muốn mình dừng lại Tại sao? Anh làm gì sai hả? Anh không làm gì sai cả Chỉ là em không muốn tiếp tục nữa Em quá mệt mỏi rồi Em xin lỗi Anh vừa về nhà sau một buổi chiều rong đủ ngoài kia Hôm nay có vẻ là về sớm hơn những lần trước kia về khuya Anh có đi qua nơi quán kim cũ ngày trước mình từng nghe ngang Nơi tất cả chỉ còn kỷ niệm mà chính anh đây giờ phải sẽ trang Sợ ngày tháng đang dần làm em sẽ quên anh mất Làm thế nào để quên đi em không biết cách nào nhanh nhất anh thử tìm một chút gì đó còn lại sau những vùng vỡ Tấm hình cũ vẫn nằm góc đó Anh cố gắng không để nó dơ Anh ước gì em có thể thấy những lúc anh tệ thế này không gì khác ngoài ngồi một mình viết hết chuyện mình lên giấy lấy hết đau đớn để kể lên đây một câu chuyện dài đang hạnh phúc nhưng sao chia tay giật mình tự cười sao nghe thật hay trời càng lạnh khói ngập phổi trong cơ thể anh không cần nghĩ thì chắc em biết nỗi đau anh không dễ gánh Anh đã cố bước đi từng bước sau bao năm qua Không vội vàng cố tình để em nên từng bước đi anh đi rất chậm mà Mở ngăn tủ nằm gần tấm hình phía sau sofa Chìa qua nhà chắc em còn giữ nhưng chỉ mình anh vô ra sự trong vắng này nặng lên hết những gì em đi để lại Vẫn tồn tại lỗ hỏng quá lớn trong con tim anh không bao giờ phai Anh chẳng biết anh nên làm gì lúc này Động lực nào rồi sẽ vực anh đứng dậy Quay người tiếp theo chưa hẳn sẽ được Liệu đau lần nữa anh đâu biết trước Oh. tự nhúc mình với bốn bức tường cùng bóng trong phòng Ngước nhìn quạt trần xoay quanh khói thuốc ba giờ khoảng không Mới suy nghĩ càng lúc càng dày Cố tỏ ra nhưng không ai thấy Nhiều lúc chỉ muốn kết thúc đời mình vốn vẹn chỉ bằng cộng dây Nhưng suy cho cùng việc anh kết thúc cũng không thỏa đáng Làm hết tất cả cũng không thể cứu được cuộc tình oan Không còn cách khác cho đến bây giờ anh vẫn buông thả Một chuyện chỉ tệ sau khi một ngày xong việc anh trở về nhà Nhìn ngoài ban công nơi anh và em hay ngắm trăng khuya Nụ cười em ấm lướt ngát hơi lạnh từ mấy chai bia Khung cảnh chợt hiện rồi lại vồ tắt nước mắt trào ra Em nói với anh tụi mình yêu nhau đến vậy biết khi nào xa Anh gật đầu rồi lại lặng im Chuyện tương lai thì không ai biết anh đã chuẩn bị tinh thần trước đó nhưng đến phút cuối đâu không kể xiết Muốn giết hết những gì xuất lại từ em suốt mấy năm qua Nhưng em ơi anh đây không thể vì tên của em đã xăm màu da Bước thêm vài bước với tay anh chạm vào chiếc hộp nhỏ Ngôi sao từ tay em xếp, nó từng chứa tình yêu thật to Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để giết con tim một người Em lấy đi ngày hạnh phúc Lấy từ anh là những nụ cười Anh chỉ mong ngày mai mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy Buổi sáng sẽ chuẩn bị đủ với tay em gọi anh dậy Nhưng thôi có lẽ chuyện sẽ tốt hơn khi ra ngoài kia Hôm nay như bao lần khác chắc là anh sẽ về khuya Anh à, anh có tin là trên đời có thiên thần không? Em thì gặp rồi đó nha Anh biết là ai không? Em nè <laughs> <laughs> hehehe. <laughs>